Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Trên thế giới, xây dựng những tòa nhà với chi phí vô cùng đắt đỏ có lẽ đã không còn xa lạ. Có những ngôi nhà, tòa nhà, biệt thự lập kỷ lục nhờ độ cao và diện tích của nó, nhưng cũng có những tòa nhà lập kỷ lục nhờ chi phí xây dựng khổng lồ để tạo nên nó. Hẳn nhiều người sẽ nghĩ, tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa sẽ là tòa nhà có chi phí xây dựng đắt đỏ nhất. Nhưng không, nó chỉ xếp thứ 15 trên tổng số những tòa nhà có chi phí xây dựng đắt đỏ nhất thế giới.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 Manhattan Macau là khu phức hợp khách sạn, nghỉ dưỡng, song bạc nổi tiếng ở Macau, Trung Quốc. Benetton Macau có 39 tầng, thiết kế theo các kiến trúc khách sạn thuộc sở hữu của tập đoàn Las Vegas Sands. Khu tổ hợp này bao gồm có 7 khách sạn khác nhau với giá trị 3,1 tỷ đô la Mỹ trên diện tích 980.000 m2. Các bức tường khách sạn Benetton được thiết kế bởi những bức tranh bức họa kiểu Ý và có một bản sao của cây cầu Verney bên ngoài khách sạn. Tất cả đều có kích cỡ y như thật. Benetton Macau là khách sạn lớn nhất ở châu Á thứ 6 trên thế giới và chính thức trở thành sòng bạc lớn nhất trên thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Thủ đô giải trí của châu Á chính là nơi góp phần đưa Macau phát triển vượt tầm Las Vegas. Và bây giờ là vị trí thứ 9 ngày hôm nay, Win Las Vegas. 3,6 tỷ đô la Mỹ. Win Las Vegas là một trong những khu nghỉ mát gồm có khách sạn và sòng bạc hạng sang bậc nhất ở Las Vegas. Win Las Vegas được thành lập vào năm 2002. Khu phức hợp này bao gồm có 45 tầng, với 2.716 căn phòng vô cùng sang trọng. Win Las Vegas là một trong những khu khách sạn thuộc tập đoàn Win Resort Ngay trong khu nghỉ mát này, còn có sự xuất hiện của các đại lý xe hơi sang trọng chỉ dành cho những người giàu có, như Ferrari hay Maserati. Ngoài ra, tại đây còn có các cửa hàng thời trang, thiết bị điện tử khiến khách sạn Queen Las Vegas không khác gì một trung tâm thương mại hạng sang bậc nhất. Queen Las Vegas nắm giữ nhiều giải thưởng năm sao nhất – hơn bất kỳ một công ty khách sạn độc lập nào trên thế giới. Từng chi tiết nhỏ ở đây đều được thiết kế để mang đến một kỳ nghỉ thanh bình và đầy phong cách cho du khách. Nơi đây không chỉ là khách sạn nghỉ dưỡng sang trọng nhất thiên đường giải trí, mà từng dịch vụ của nó còn được Donny đóng giày để phục vụ du khách của mình. xếp ở vị trí thứ 8, Emirates Palace, với kinh phí xây dựng là 3,8 tỷ đô la Mỹ. Khách sạn Emirates Palace được đặt trong 1.000 hecta công viên, có phong cảnh đẹp, có đài phun nước, với kiến trúc phản ánh những cảnh quan khác nhau của sa mạc. Có một bãi biển riêng dài 1,3 km, gắn liền với khách sạn. Kiến trúc bên ngoài tự hào có 114 máy vòm ấn tượng cao tới 60 mét, và lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khách sạn có tổng diện tích sàn là 850.000m2, với cánh phía Tây và phía Đông chứa các phòng khách. Nó được trang trí bởi chủ yếu là vàng và đá cẩm thạch, kết hợp với công nghệ tiên tiến. Khách sạn có 4 nhà hàng, 3 quán bar, phòng chờ và quán cà phê cung cấp một loạt các món giải khát và ẩm thực có tới hơn 20 địa điểm ăn uống khác nhau trong khách sạn. Xếp ở vị trí thứ bảy ngày hôm nay, Palace of the Parliament. Kinh phí xây dựng là 3,9 tỷ đô la Mỹ, Palace of the Parliament là tòa nhà có tổng khối lượng 2,55 tỷ mét khối, là tòa nhà nặng nhất thế giới. Tòa nhà có diện tích sàn là 365.000 mét vuông, nằm sâu dưới mặt đất 92 mét. Nếu chỉ tính phần diện tích bề mặt, tòa nhà này chính là tòa nhà lớn thứ hai thế giới, sau lầu năm góc có diện tích 64.800 mét vuông mà thôi. Palace of the Parliament, được xây dựng tại vùng đất Bucharest từ năm 1984 để có thể xây dựng lên tòa nhà có giá trị 3,9 tỷ đô la Mỹ này. Hàng nghìn công nhân đã thiệt mạng tại đây. Tòa nhà được thiết kế công phu theo phong cách tần cổ điển. Nội thất bên trong tòa nhà cũng được trang trí tỉ mỉ, Tiếp theo, vị trí thứ 6, One World Trade Center ở Mỹ, kinh phí xây dựng là 4,1 tỷ đô la Mỹ. Trung tâm thương mại One World còn được biết đến với cái tên là Tháp Freedom hay Tháp Tự Do, được xây dựng vào năm 2006. Trung tâm thương mại này là tòa nhà cao nhất tại Hoa Kỳ, với độ cao lên đến hơn 541 mét và là một trong số các tòa nhà cao nhất thế giới. One World có tổng 109 tầng, bao gồm 104 tầng nổi và 5 tầng hầm. Công trình nổi tiếng này được xây dựng với chi phí ước tính 4,1 tỷ đô la Mỹ. Tổng diện tích của trung tâm thương mại One World lên tới 325.279 m2 Hơn 13 năm sau thảm họa khủng bố 11 tháng 9 năm 2014, tòa nhà chính của Trung tâm Thương mại Thế giới World Trade Center ở New York, Mỹ đã chính thức mở cửa trở lại. Không mang diện mạo tháp đồ như trước, One World Trade Center gồm 104 tầng được thiết kế theo kiến trúc hình chóp với nét kiến họa tương tự như ngọn giáo hướng thẳng lên trời – Năm 2014, Freedom Tower được công nhận là tòa nhà chọc trời cao nhất nước Mỹ và đứng vị trí thứ 6 trong danh sách những tòa nhà cao nhất thế giới. Ước tính, chi phí xây dựng tòa nhà này lên tới 4,1 tỷ đô la Mỹ. Khoảng 26.000 người tham gia xây dựng tòa tháp, trong thời gian thi công là 8,5 năm. Và bây giờ là vị trí thứ 5, The Cosmopolitan of Las Vegas, với chi phí xây dựng 4,7 tỷ đô la Mỹ. The Cosmopolitan of Las Vegas là một khách sạn nghỉ dưỡng kết hợp sòng bạc, được xây dựng tại Las Vegas. The Cosmopolitan of Las Vegas bao gồm có hai tòa tháp cao 184 m, có tên gọi lần lượt là tháp Bovat và tháp Chelsea Tổng diện tích của The Cosmopolitan of Las Vegas lên tới 27.700m2, bao gồm có 3.027 phòng, sòng bạc, trung tâm thương mại, khu hội nghị. The Cosmopolitan of Las Vegas được xây dựng vào năm 2009 và đưa vào sử dụng vào năm 2010. Để có thể hoàn thành khách sạn này, ước tính phải mất đến 3,9 tỷ đô la Mỹ vào thời điểm xây dựng – con số đó tương đương với 4,7 tỷ đô la Mỹ so với giá trị hiện tại. Năm 2014, khu phức hợp sang chảnh, đất đảo này đã được Blackstone mua lại với giá 1,7 tỷ đô la Mỹ. Xếp thứ tư trong danh sách ngày hôm nay Apple Park với chi phí xây dựng 5 tỷ đô la Mỹ. Đại bản doanh của Apple chính thức khởi công xây dựng vào năm 2013 và hoàn thành đưa vào sử dụng vào năm 2017 tại Cupertino, California, Mỹ. Trụ sở của Apple có tổng diện tích là 700.000 m2 và có giá trị lên đến 5 tỷ đô la Mỹ, là một trong những công trình đắt đỏ nhất thế giới. Apple có định mức giá trị lên tới 2.000 tỷ đô la Mỹ, nên việc xây dựng một trụ sở mới có kinh phí khủng như vậy là điều hoàn toàn dễ hiểu. Trụ sở của Apple được xây dựng với lối kiến trúc độc đáo. Tòa nhà chính được thiết kế hình tròn, giống như một con tàu vũ trụ. Nhìn từ trên cao, Apple Park giống như một công viên, hơn là một công ty công nghệ hàng đầu thế giới – bao bọc quanh các tòa nhà chính là bạt ngàn cây xanh và thực vật của vùng Cupertino. Xếp ở vị trí thứ ba ngày hôm nay, Marina Bay Sands ở Singapore với kinh phí xây dựng 5,5 tỷ đô la Mỹ Nổi tiếng là quốc đảo với nhiều công trình nổi bật độc đáo, thu hút. Singapore luôn là điểm đến tham quan mà mọi du khách đều mong muốn được đặt chân đến một lần trong đời. Trong đó, Marina Bay Sands được xem là một công trình kinh điển của kiến trúc hiện đại và đồ sộ, là minh chứng cho sự phát triển vượt bậc với những công trình vĩ mô mang đẳng cấp quốc tế. Marina Bay Sands là một khu phức hợp bao gồm có khách sạn, trung tâm thương mại kết hợp với casino của Singapore, khu phức hợp Marina Bay Sands có 3 tòa tháp cao 55 tầng, gồm có 2.590 phòng, khu triển lãm và hội thảo rộng 120.000 m2, sòng bạc rộng 15.000 m2. Ngoài ra, Marina Bay Sands còn có khu trung tâm thương mại mua sắm hiện đại – với 300 cửa hàng đến từ các thương hiệu nổi tiếng nhất trên thế giới. Tọa lạc bên cạnh bờ vịnh Marina, Marina Bay Sands sở hữu khung cảnh tuyệt đẹp, ngắm trọn cảnh sắc xung quanh bờ vịnh. Khu phức hợp này được xây dựng vào năm 2010 và chính thức khai trương vào giữa tháng 2 năm 2011. Còn bây giờ là vị trí Á quân ngày hôm nay, Abrai Anbat ở Ả Rập Xê Út. Kinh phí xây dựng 15 tỷ đô la Mỹ. Tháp Abrai Anbat là một tòa tháp nổi tiếng ở Ả Rập Xê Út. Tòa nhà này có giá trị lớn thứ hai thế giới, sau nhà thờ Hồi giáo Al-Masjid Al-Haram. Tháp Abrai Anbat có tên gọi khác là tháp đồng hồ khách sạn Hoàng gia Mecca là một khu phức hợp gồm có 7 tòa nhà cao chọc trời. Theo tính toán, người ta phải tiêu tốn đến 15 tỷ đô la Mỹ để có thể xây dựng tòa nhà này. Nằm trong khu thánh địa Mecca, nên tòa nhà này được xây dựng cũng nhằm mục đích để phục vụ những người đến hành hương tại Haji. Tòa nhà này rộng 34 mẫu ảnh và sở hữu mặt đồng hồ lớn nhất thế giới cho đến thời điểm hiện tại. Mặt đồng hồ trên tòa tháp có đường kính 43 m to gấp gần 6 lần so với mặt đồng hồ ở tháp Big Ben. Kim giờ và kim phút của đồng hồ có chiều dài lần lượt là 17 và 23 m Bên cạnh tòa tháp chính, dự án còn bao gồm có 6 tòa nhà khác với một loạt các khách sạn và căn hộ cao cấp và khu trung tâm mua sắm nhiều tầng. Đỉnh cao của cấu trúc khổng lồ này là biểu tượng trăng lưỡi liềm được trang bị 26 đèn dọi có khả năng chiếu sáng ánh đèn bầu trời ở khoảng cách 10 km. Trong những dịp đặc biệt, các giải đèn dọi thẳng đứng khiến tòa tháp lấp lánh giữa bầu trời đêm Bắc Khan. Cuối cùng là vị trí quán quân ngày hôm nay, nhà thờ Al-Masjid Al-Haram, trị giá 100 tỷ đô la Mỹ. Mecca là thánh địa linh thiêng của Hồi giáo. Ở giữa trung tâm của thành phố linh thiêng này là nhà thờ Al-Masjid Al-Haram. Đây là nhà thờ Hồi giáo lớn nhất trên thế giới, được xây dựng từ năm 638. Tổng diện tích của nhà thờ này là 356.800 m2 với chi phí xây dựng vô cùng đắt đỏ, lên tới 100 tỷ đô la Mỹ. Nhà thờ có sức chứa khủng khiếp tới 4 triệu người trong thời điểm diễn ra lễ hạt xì. Nhà thờ được kiến tạo nhiều lần vào thế kỷ thứ 16 và 17, tạo nên kiến trúc rộng lớn. Ngày nay, người ta lại đang tiến hành cải tạo, mở rộng nhà thờ hơn nữa, với mong muốn nhà thờ có sức chứa 30 triệu người trong tương lai. Không giống như nhiều nhà thờ Hồi giáo khác, thường phân biệt giới tính, đàn ông và phụ nữ có thể cùng nhau cầu nguyện tại Al-Masjid Al-Haram. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với top 10 công trình có kinh phí xây dựng đắt đỏ nhất thế giới.